đồng hành cùng bác sĩ Nguyễn Thành Luân để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Vâng, và trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì tôi có một câu hỏi dành cho bác sĩ. Đó là theo bác sĩ thì ở cả nam và nữ giới thì theo bác sĩ đối với họ điều gì họ băn khoăn nhất ạ? À, rõ ràng là à, trong cuộc sống kể cả người nam giới hay người phụ nữ có rất nhiều điều phải quan tâm về cuộc sống, về gia đình, về công việc, về đối nội đối ngoại vân vân à, tuy nhiên thì theo suy nghĩ của bác sĩ luân thì à, một trong những cái điều mà họ nối tiếc nhất có lẽ là à, sự thời gian à, thời gian qua đi thì mùa xuân qua đi à, của đất trời qua đi thì mùa xuân của đất trời lại quay lại nhưng mà tuổi xuân của con người qua đi thì nó sẽ không bao giờ quay lại nữa và và bác sĩ nghĩ rằng là à, kể cả nam giới hay là nữ giới thì việc nối tiếp tuổi xuân sẽ là một cái uh, một cái khắc khoải là một cái nỗi niềm mà à, vừa dễ nói nhưng lại vừa khó nói và thậm chí là khó để tìm được ai có thể chia sẻ và đồng cảm với mình Vâng thưa bác sĩ Luân thân mến, tại sao tôi lại hỏi anh một câu như vậy? Đó là vì tôi, anh và quý vị khán giả thì ai cũng sẽ sợ rằng tới một lúc nào đó tuổi xuân sẽ qua đi và ở lại chỉ còn là những trục trặc về sức khỏe. Và đây cũng là lý do mà tôi muốn cùng chia sẻ với quý vị khán giả trong chương trình Sống khỏe của IDC Life ngày hôm nay một chủ đề đã là các chị em làm gì để giúp chồng hồi xuân. Vâng, bác sĩ Luân thân mến, à, xin được hỏi anh một câu như thế này đó là tôi thấy thông thường khi nói đến hồi xuân thì người ta hay nghĩ đến những người phụ nữ hoặc cũng có người cho rằng đàn ông thì lúc nào cũng à, xuân phơi phới nên sẽ chẳng cần đến cái thời kỳ nhạy cảm này. Vậy thực tế thì đàn ông có tuổi hồi xuân hay không ạ? Và tuổi hồi xuân của nam giới thì sẽ được hiểu là giai đoạn như thế nào thưa bác sĩ? Thì rõ ràng là ở nam giới cũng có à, những cái biểu hiện hồi xuân và à, nhưng chúng ta lại phải quan điểm rất là rõ ràng rằng là cái sự hồi xuân của nam giới nó có những cái đặc điểm những đặc trưng rất là khác so với ở nữ giới à, nói về cái à, sức khỏe sinh sản thì đúng là sức khỏe sinh sản của nam giới sẽ duy trì trong suốt cuộc đời à, tuy nhiên là à, cái phong độ à, cái à, tình trạng sức khỏe thực sự thì nó sẽ đi theo cái vòng luân hồi đó là sinh lão bệnh tử tuổi xuân của các anh nam giới không thể mãi mãi phơi phới như vậy được đó và thật là kỳ diệu khi mà tạo hóa ban cho cả người phụ nữ và nam giới một khoảng thời gian mà chúng ta ưu ái gọi là hồi xuân thế nói về độ tuổi hồi xuân thì uh, cái việc mà cái người nam giới này sẽ hồi xuân ở cái thời điểm nào độ tuổi nào không ai có thể nói trước được ở ờ, mỗi một đối tượng lao động khác nhau một cái tầng lớp trí thức khác nhau họ có cái lối sống khác nhau thì cái đặc điểm cũng như là cái thời điểm hồi xuân sẽ khác nhau nhưng một điểm chung mà chúng ta biết được đó là cái người bạn đời người bạn tình người vợ người yêu sẽ là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi bên trong của anh ấy khi mà anh ấy hồi xuân hồi xuân thì người đàn ông có khuynh hướng trẻ lại như thời trai trẻ cả về nhận thức, tình cảm lẫn hành vi, thậm chí đến các cả nhu cầu uh, trưởng thành. Phải chăng thì cái sự hồi xuân của đàn ông có nghĩa là sự trở lại của thời tuổi trẻ thưa bác sĩ? Đây là một quan điểm được rất là nhiều người nhắc đến, tức là hồi xuân là sự trẻ lại hay là trở thành tuổi trẻ. À, theo quan điểm của bác sĩ thì đây chưa hẳn là một quan điểm chính xác. À, đối với những người đàn ông hồi xuân á, thì họ có một sự thay đổi rất là mạnh mẽ về cả tâm lực, thể lực và trí lực. À, tuy nhiên thì cái hình thức của nó khác hoàn toàn so với nhỏ trai trẻ. À, nếu như à, khi còn trẻ trung là sự háo hức, là sự mong muốn được khám phá, là cái hừng hực của tuổi trẻ đấy được khám phá được chu du được uh, tìm hiểu một cách cặn kẽ rất là sâu sáo uh, rất là nhiều sức lực thì khi mà đến một độ tuổi nào đấy mà người ta hồi xuân lại thì người ta lại không có cảm xúc ấy nữa mà người ta là sự chín chắn là sự sâu sắc và là sự thấu hiểu đó là sự khác nhau của cái sự hồi xuân và cái thời còn trẻ tức là hồi xuân không phải là trở lại cái thời tuổi trẻ xuân thì không biết là cái tần suất quan hệ tình dục của nam giới có khác gì so với trước đây không? Và cái tần suất ờ, quan hệ như thế nào thì là phù hợp ở cái thời điểm này ạ? Ở độ tuổi hồi xuân thì cái tần suất quan hệ tình dục chắc chắn là nó sẽ khác so với cái tuổi mà ngay trước hồi xuân và nó lại càng khác với cái độ tuổi chỉ còn trai trẻ đó là nó phải phụ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của cái anh nam giới tại thời điểm hồi xuân và có những người đã hồi xuân vào hồi khoảng 44 tuổi thì tình trạng sức khỏe hoàn toàn khác so với cái lúc mà anh ấy hồi xuân ở 50 tuổi đó nên là cái việc mà tìm được một cái tần suất quan hệ tình dục phù hợp cho tất cả các anh nam giới là điều không tưởng nó sẽ phù hợp với anh nhưng không phù hợp với anh ấy và lại càng không phù hợp với tôi do đó cái việc mà tìm được một cái tần suất quan hệ tình dục phù hợp nó sẽ phụ thuộc vào bản thân anh nam giới ấy và bản thân bạn tình của anh nữa Có phải trong giai đoạn này về chuyện ấy thì người đàn ông nào cũng bỗng dưng mạnh mẽ lạ thường không thưa bác sĩ? Và làm thế nào để mỗi người khi bước vào cái độ tuổi hồi xuân thì họ có thể duy trì được đời sống tình dục tốt? À, Lê Văn tin rằng rất nhiều các chị em phụ nữ đang rất quan tâm về vấn đề này ạ. À, rõ ràng là à, khi bước vào cái giai đoạn hồi xuân ấy, thì cái thay đổi về cái quan hệ tình dục của người đàn ông là một thay đổi khá là rõ rệt và bạn tình của họ sẽ là người cảm nhận tương đối rõ về điều này à, tuy nhiên là nó thay đổi nó sẽ thay đổi so với cái thời điểm ngay trước hồi xuân tức là người ta đã bước sang sườn bên kia của con dốc cuộc đời rồi và đột nhiên họ có những biểu hiện của uh, một cái sự trẻ trung một sự năng động trong quan hệ tình dục và chắc chắn rằng đây sẽ là những cái dấu hiệu mà người vợ rất là dễ để cảm nhận được thì à, với mỗi một cái người đàn ông thì cái dấu hiệu của nó khác nhau có thể là anh ấy thay đổi về cái tần suất quan hệ hoặc là thay đổi về cái cảm xúc trong cái cuộc yêu và để cái việc mà à, các anh nam giới à, kéo dài thời gian hồi xuân hoặc là tận hưởng trọn vẹn cái cảm xúc của cái khoảng của khoảng thời gian hiếm hoi này thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố và để kéo dài nó thì các anh vẫn phải xây dựng cho mình một cái thói quen sống lành mạnh xa lánh những cái thực phẩm những cái đồ uống có hại cho sức khỏe nói chung và sức khỏe nam giới nói riêng và đặc biệt là có một sự đồng hành tích cực của người bạn đời thì tôi tin chắc rằng là cái khoảng thời gian ý nghĩa này nó không chỉ kéo dài nó còn thực sự trọn vẹn với những cảm xúc thăng hoa của cả hai uh, vợ chồng uh, để không phải là níu giữ tuổi xuân mà là hưởng thụ trọn vẹn trong cảnh khắc trở lại thời, thời trẻ này của cả hai người Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Luân ạ. Vâng thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thành Luân thì chắc hẳn là quý vị và các bạn đã bổ sung thêm cho mình rất nhiều kiến thức về sức khỏe chăn gối và sinh lý nam khoa rồi đúng không ạ? Mọi thắc mắc của quý vị có thể liên hệ đến số điện thoại 0854 400 102 hoặc gửi thư về địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a.gmail.com để được tư vấn. Và đừng quên là chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Live. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC